Música đây trăm gian chùa huyền thoại cổ kinh linh thiêng đoàn quân năm xưa trung dũng kiên cường trai tài gái đàn mùa về thoảng hương lúa thơm ai qua đô thị xuân mai làng nghề đến những khu công nghiệp mới mà thăm nơi bác đã về hang từ trầm sơn trường mỹ ơi cửa ngõ thủ đô vẫn âm vang lời bác năm xưa lớp lớp thế hệ muôn đời gìn giữ non sông xây dựng hạnh phúc ấm no tương lai sáng ngời trương mỹ ngân vang lời ca trương mỹ ơi lương khô đầu với chiếc sơn tay giờ mong cây xanh sông đánh xanh hồi nước đôi mới quê hương dòng suối ninh kiều tốt đồng mãi còn ngân vang truyền thống cách mạng trương mỹ quê hương anh tháng 8 năm 1987 đây này nó này này đồng tây gì này nó ra đây tôi ven đường số sáu đây trăm gian chùa huyền thoại cổ kính linh thiêng đoàn quân năm xưa trung dũng kia trai tài gái đàn mùa về thoảng hương lúa thơm ai qua đô thị xuân mai làng nghề phụ nữ đến những khu công nghiệp nơi mà thăm nơi bác đã về hang từ trầm sơn trương mỹ ơi năm xưa lớp lớp thế hệ muôn đời gìn giữ non sông trường mỹ ơi quê hương đẹp giàu chung sức chung lòng xây dựng hạnh phúc ấm no tương lai sáng ngời trường mỹ bóng cây xanh sông đáy sông bùi huyết mạch đổi mới quê hương trường mỹ ơi vang danh sử vàng dòng suối ninh kiều tốt đồng mãi còn ngân vang truyền ấm cách mạng trường mỹ đầu năm 89 nhưng mà cái sân bay là chính thức là dừng đầu tư năm 1987 thế là tình cờ là đến thế mình đến ngày lấy cái số 87 chứ không phải là vì 87 là ngày cắt cao không để sai cái số liệu của ủy ban hỏi lắm tôi là ở trường bộ phận từ đo đạc khảo sát kế hoạch làm kỷ niệm với anh là tài chính đi một báo cáo với anh là lúc đó anh đã tham đi mà công an trung quân được công binh sang phòng công quân đi nhưng nghèo xa chưa tới nghe bước chân thầm thì thầm vừa ơi tôi nhớ cánh rừng nào mò rơi thân cây nào chui ra ta khát tin để chờ ờ, Biên Hòa Đồng Nai, tiểu đoàn 29 đóng quân ở Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tiểu đoàn 30 thì có quân ở đại mẫu và tiểu đoàn 31 là đoàn đây là quân tại đồng chí ba đồng chân này đối với đây là nhiệm vụ của công minh thì đối với hai xe tại thời điểm này thì hai đoàn hai bảy trong một ngày thì đang thi công cái hầm cất giấu máy bay của lão theo thì là trước khi rời đây thì chúng ta sẽ làm một đoàn kỷ niệm sau đó thì ờ, đồng chí là dẫn đoàn đi thăm một hai vị trí ở sân bay thế sau khi thăm đoàn xong rồi thì là buổi ờ, chiều ngày hôm nay thì là đoàn sẽ có bữa cơm thân mật trân trọng mời ờ, đại diện của tiểu đoàn đại diện của quân hào xa xôi Guilherme. trong tôi ơi tôi nhớ những lối đường ta đi những nghèo xa trở tới nghe bước chân trong thềm trong tôi đời tôi nhớ cánh rừng nào con rơi thân cây nào chúng ta ta sáng lên để chơi với nhau ta trở về thăm một thời oanh liệt như năm xưa ta vừa mới bên nhau mười tám đôi mười trời xanh biếc trên đầu đồng đôi ơi về với nhau đồng đội ơi đồng đội ơi ta về với nhau ta trở về thăm một thời oanh liệt như năm xưa ta vừa mới bên nhau mười tám đôi mười trời xanh biếc trên đời bao ấm vang trong lòng người ta về với nhau đồng đội ơi ta về với nhau đồng đội ơi chồng đấy mẹ và anh nghĩa ông thì thời kia ông không quay à. chết năm nhiều thứ bảy hai luôn chết năm bảy hai xin phép là xin phép liệu nhá anh liệu nhá mời vào vào thương đi nhậu với anh nhé, anh liệu ơi tôi đã à, đồng đội của anh đơn vị à, một bảy chín về thăm anh con đấy nha thì anh ủng hộ đội trì cho các bác và take đi nhưng nghèo xa chưa tới nghe bước chân thầm thì thầm tôi ơi tôi nhớ cánh rừng nào mong rơi thân cây nào I'm Thank you.